À, <clears throat> xin chào tất cả các bạn thì à, hôm nay là ngày à, 24 24 à, tháng 5 à, 24 tháng 5 là dưới âm lịch là à, ờ, 20 tháng 4 âm lịch thì à, trong vườn nhà mình nó xuất hiện một cái à, loại nấm bệnh à, tháng thư và nó phát tán theo gió nó lây lan qua mấy cây khác mình à, nên mình làm clip chia sẻ với các bạn coi về cái bệnh tháng thư của mình đây là cái loại bệnh mà nó nói chung là nó cũng gây hại à, rất lớn đối với cây mai cái cây này mình à, nó bị thắng thư nè các bạn tại vì à, cái thời tiết vào à, giao mùa giữa nắng và mưa khi cái nóng rất là lớn cái nó chuyển qua mưa độ ẩm cao á, thì dễ sinh ra cái nấm bệnh tháng thư lắm tháng thư nó là người ta cũng xếp nó một loại nấm thôi à, nó bào tử nấm nó, nó, nó, nó bắt đầu là cái nó nhỏ nhỏ sau đó ăn lan rộng ra từ từ nè à, mấy cái lá này lát nữa mình ờ, phải lặt bỏ hết nha nó theo cái luồng gió cái nó nhảy qua mấy cây khác nè các bạn coi đây nè mấy cây này là ờ, mình tỉa chi tàn thấp hết mình rong nó lại thì thời điểm này là mình rong rồi mình cũng sẽ nuôi cái tàn đến Tết thì nó cũng kịp ra bông thôi mình thúc cho nó sinh trưởng thì nó cũng ra bông được nhưng mà bây giờ lại sinh ra cái bệnh tháng thư nè hổm rồi mình ý y chủ quan mình không có phun thuốc uh, ngừa uh, trừ tháng thư nên giờ bây giờ nó lây qua nè cây này bị này nó theo lần luồng gió nha các bạn luồng gió đó đây nè khi trời mưa nó gió hỏi bào tử nấm này nó bay qua cây này từ cây này bay qua cây khác nha. lát nữa mình đặt sạch hết mấy lá này luôn ừ. cây nào kế cận nó là bị hết rồi nói chung là nó cũng ờ, ảnh hưởng đến cây mai đó tại vì cái lá cần để quan hợp mà cái lá giờ nó bị ờ, đụng vô là nó rớt cùi xuống luôn các bạn Ờ, mấy cái lá mà mình cắt bỏ dưới mình phải quét mình gom lại cái ờ, đốt hết nha tiêu hủy hết cái nấm bệnh kháng thư này nó đặc biệt là nó phát sinh vào mùa mưa như thế này nè đó là nó rớt luôn đụng vô cái rớt à, rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của cây mai nha nó lây từ cây này qua cây khác luôn đây cây nào cũng bị hết à, cũng à, lỗi của mình cũng chủ quan không đi xịt à, hút à, ngừa kháng thư à và sáng nay mình thấy thì mình cũng đã xịt một đợt uh, trừ tháng thư rồi lát nữa mình sẽ quay cái loại thuốc mà để chiên trị tháng thư nha mình đi coi mấy cây khác ờ, trong vườn cũng bị nha đây cây này à, tháng thư nó, nó ăn nó ăn bắt đầu nó ăn ra nè thì à, cũng may là mình phát hiện sớm rồi mình sẽ tìm cách mình xử lý nó chứ để à, không là nó ăn hết mấy cái lá này luôn tháng thư nó ăn trên lá già chứ lá già không các bạn thấy là, số lá già không lá trưởng thành đến lá già đây à, các bạn coi à, tháng thư nè nó lại nó, nó theo luồng gió nó nhảy qua mấy cây khác đây là những cái gốc mai mà mình à, mình dâm mình dâm cái nó sống tới giờ này. đây đây nó, nó nhảy qua mấy cây khác để gần nhau quá thì nó càng dễ nhảy qua hơn nữa cũng may là nó chưa nhảy qua cái cái hàng mình để bên đây nha cái hàng bên đây thì bị nhưng mà nó chưa nhảy qua hàng bên đây bây giờ mình đã xịt thuốc rồi rồi mình sẽ giới thiệu các loại thuốc uh, trị kháng thư nha rồi trị kháng thư thì uh, có hai hoạt chất chính mà các cũng là hai loại thuốc phổ biến để diệt kháng thư đó là hoạt chất robinet nè robinet uh, trong cái cha cái um, gói thuốc antracon ha antracon mình đã có giới thiệu trong cái clip về uh, trị các bệnh trên uh, <coughs> lá của cây mai á, bệnh tháng thư là một loại bệnh trên lá nha robinet um, thì à, bệnh tháng thư thì chủ yếu là nó người ta nói là nó chủ yếu là nó hại cái lá nhiều hơn nó cũng có hại thân nhưng mà à, thân thì nó không bị nhiều bằng cái lá nha còn à, nhất là nó nó cũng hại trên những cái à, cây ăn quả đó. những cái trái à, à trái sòi mà bị đốm đốm đốm đốm đó, đó. À, nên là cũng à, nhưng mà mình à, tháng thư nó có gây hại trên nhiều cây lắm à, tiêu những cây ăn quả cây có muối rồi đó chứ không phải là cây mai không nha thì à, nếu mình có hoặc có cái gói này ha hoạt chất uh, à, robinep hoặc là mancozep mancozep cũng à, chia cũng trị được tháng thư nha đó. thì các bạn thấy cái gói cái này mình cũng đã làm clip rồi nè đây nó cũng ghi trị tháng thư nè đã điều xài cà phê này nè à, đều xài ha cà phê là bệnh rỉ sắt tháng thư luôn ừ. đó cái gói đi thanh này bạn à, có thể uh, phối hợp với các loại thuốc nha uh, phân bón lá rồi đó thuốc trừ sâu nhưng mà theo mình thấy khi mình chủ trị uh, trị tháng thư thì mình pha một đơn một mình nó thôi <clears throat> mình xịt cho hết cái bệnh tháng thư đi tại vì cái thuốc mà nó nhiều quá nó dập lên cái lá cái lá chịu không nổi đâu à, an toàn thì mình cứ pha đơn là được rồi đừng có pha kép hay pha ba thứ vô chi rồi à, đây rồi như vậy là rồi cái nguyên nhân của bệnh hắn thư như mình nói thì là nó rồi để à, trị bệnh hắn thư thì à, nó gây hại trên lá thì cái bào tử nấm à, lý do bào tử nấm là cái à, cái thời tiết mưa ẩm thấp nhiều độ ẩm cao thì nó sinh ra cái bào tử nấm này nè còn về mình phun trị thì hai loại thuốc hồi nãy mình đã giới thiệu xong thì còn mình lặt hết các lá bị hắn thư nha mình gom lại mình đốt ha rồi à, tiếp theo là mình phải à, à, cái lý do chính á, à, của cây dễ bị bệnh kháng thư hơn là trong cái phân bón nó thiếu kali á. cái kali à, cái kali á, là ngoại trừ nó tác dụng là nó à, giúp à, cây ra bông cây mai ra bông á. nó còn à, giúp cho cái cây à, chống chịu với lại cái thời tiết và các loại à, bệnh à, khắc nghiệt thời tiết khắc nghiệt và các loại bệnh nha kali á nên mình khi mình bón NPK đó mình cũng phải lưu ý là mình à, cũng phải có một cái lượng phân hóa học trong đó nó có NPK có kali trong đó để giúp cho cái à, cây nó chống chịu là các loại bệnh nha không phải tháng thư không mà những bệnh khác nữa kali nó sẽ giúp cây nó chống chịu lại à, bệnh đó rồi biện pháp tiếp theo nữa là mình sẽ cải tạo đất bằng một số cái loại phân bón mà có axit humic axit humic để nó sẽ giúp kia thật ra cái chữ axit không biết là chuyên chuyên để cải tạo đất tăng độ phì nhiêu màu mỡ cho đất đó. axit không biết rất tốt nha thì trên thị trường có rất nhiều nha nhưng mà trên tay mình thì chỉ có ờ, hai loại thôi trên thị trường các bạn biết axit không biết có rất nhiều là sản phẩm nha ví dụ ờ, mình có rút hai nè rút hai là tăng cường hệ rễ ờ, nó dễ độc hạ phèn cho đất nè thì có axit biết trong đây nè hữu cơ và amino acid ha đây hoặc là cứ gói à, này mình cũng có đây là axit humic của hợp trí nha đây thì à, các bạn thấy là axit humic tới 70 phần trăm lần bảy phần trăm axit humic ở đây lần này à, nó chuyên gia để cả tạo đất đó nha tốt đất tốt đất thì đương nhiên tốt cây rồi thì nó sẽ đem lại những kinh tế tốt bảy phần trăm axit humic nè các bạn thì à, các loại phân thuốc mình nói thì các bạn mua ở à, bảo vệ thực vật rồi à, cửa hàng phân bón cái qua cảnh nào đó còn không thì các bạn lên mạng mua nha thương mại điện tử bây giờ á Lazada, Tiki hay sách đỏ gì đó các bạn đều có thể đặt mua được nha rồi thì uh, clip của mình uh, nói về bệnh hắn thư trên cây mai thì uh, tới đây ngưng nha các bạn uh, hẹn gặp lại các bạn trong cái clip khác uh, thân chào các bạn